ta bắt đầu buổi quay phim ngày hôm nay tuệ mẫn sẽ phát quà cho các em cún nha em siro đâu rồi nè chào mọi người à, lâu lắm rồi mới có video Đây, quần vẫn bẩn chưa thay này công việc bên trại nó vẫn chưa xong cho nên là là là vẫn chưa có cái những cái video ở bên trại được đây cho con gái à, phát quà cho em cún em siro đó rồi chị giờ vẫn chỉ thích phát cho mỗi em siro thì siro lên ghế ngồi siro lên ghế rồi ok ngồi đấy à, pila ra đây nào Ê, em két này cái con phát cho cả em két à con pila đâu nhỉ pila ra đây sao nào ờ, đưa một cái một thôi Ê. pila ra đấy rồi ok ngồi xuống ui rồi ui rồi ui rồi ngồi xuống cái đuôi của pila ừ, ừ, quá đi đây chỉ để bắn phát cho, cho em pila đấy rồi ờ, con phát cho em siro đi cho em siro nào cầm một cái màu thôi phát cho em siro siro bên cạnh nè giờ lại cho em pila hả đây cho em siro rồi tí nữa rửa rửa tay nhé và kép nào con không được mút tay đang phát cho các em là không có mút phát xong rồi mới mút phát xong rồi vỗ rửa rồi mới mút ờ. rồi ờ, từng đứa một mỗi đứa một lần nào con chia ra cho từng đứa một nào sao cứ cho em kép vậy cho em pila kìa miếng này to quá không được để bố bẻ ra đã ui rửa ơi còn còn cho ăn thế nó ăn no bánh à phải chia đều con phải chia đều ra cho em pila đây cái này cho em siro đi không không được cầm đấy cho em siro này két ra kia để chị vẫn cho em siro cho em siro hôm nay em siro gọi em siro không ra làm chị tôi vẫn cực mình chị tôi vẫn bây giờ không muốn phát cho em siro nữa chờ bố một tí để bố chỉnh lại cái ờ, camera tất cả mấy đứa ngồi yên đấy nha, ui rồi ôi còn lại cho tay vào mồm thế rồi không được cái này mút nước dãi của của của, của mấy em cún hả được thôi được rồi ok mút tí chả sao cả không vấn đề không ảnh hưởng gì sức khỏe đây đây đây đây đây phát tiếp đã xong đâu hmm. phát tiếp đã xong đâu con nào con kép tránh ra nào kép tránh ra kép đi á đi á hả thế không phát không phát cho các em nữa à ý <laughs> con đang con tắt máy bay đi à hả à, con đi vào đây với bố này vào đây vào đây vào đây phát cho các em tiếp đã xong đâu Ê. chào mắn ơi chào mắn chào mắn xinh đẹp ơi ừ ra đây ra đây ra đây phát cho các em vào đây bố bê nào con két ngồi xuống đi rồi két ngồi yên trẻ bố biết chứ mà kia ờ, ừ, kia đứa nào xinh gái trong tivi kìa ế xinh không xinh thế nhỉ em pi like em mới làm xô ngồi yên đấy nha mấy đứa ngồi yên trông cái này cho anh nhá ngồi yên đấy ngồi yên đấy trông để anh chỉ yên đấy nha em pila em mới làm cho cái này nó bị lệch ừ ok thế để nguyên đống đồ ở đây nhá để nguyên đống đồ ở đây để để bố cho con xuống trước nhá nào cái tránh ra nào Ừ ok ok nhá thêm mấy đứa này châm đồ cho anh nhá không được sờ vào nhá để yên đấy nhá để yên máy quay đấy ờ con két yên đấy đừng có chạm vào để cho chị vẫn xuống trước và tí anh phát ừ. yên đi nha két nghe trời vẫn đâu rồi chồng ấy nha không ai lên bế hộ cả nhỉ ừ chẳng ai lên bế hộ chẳng ai lên bế hộ cả hay là mình lại phát tiếp đi phát tiếp cho các em cún đi con siro lên ghế ngồi đi siro siro ơi siro lên ghế ok ngồi đấy ngồi đấy để cho cái màn hình nó còn có tí người chứ phát quà cho các em nữa không con không con muốn phát nữa không không á phát tí nữa đi rồi xuống nhé phát tí nữa rồi bố bế bọn xuống phát cho nó hết quà đi chứ ai lại để quà này được rồi được rồi ok ok đây này quà cho các em này này con đã phát con nhìn không con nhìn vẫn còn đang còn đầy đây này trời bạn ơi vẫn còn đầy này đây này con nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa còn đầy luôn để phát hết đi rồi đi xuống để cho trời vẫn trời vẫn phát cho các em nào đây trời vẫn cầm đấy trời vẫn phát cho cho em pina đây trời vẫn không phát nha trời vẫn không thích phát đấy à ừ. không phát cho các em các em thèm lắm rồi chờ mãi mẹ không lên đón nhỉ vừa đang nghe thấy tiếng ờ, mở cổng mẹ về rồi mà mãi mẹ chả chịu lên quán cho nên là tớ vẫn hơi bị bực bội ừ. tớ vẫn hơi bị bực bội luôn vì là con cát không có vớ vẩn ừ. chứ con đứng ở đây thì cũng được con phải hết sức cẩn thận nhá ok được không ừ. con phải đứng con phải hết sức cẩn thận úi sợ ôi cái nắp úi giờ ôi cái nắp bây giờ sao cái nắp này nó rơi đâu mà sao nó lại bẩn thế này nhỉ nó rơi chỗ nào cái nắp nó lại bẩn quá này thế bên miếng này cho đứa nào cho em siro nhá nhá cho em siro ừ. không con đừng đổ ra đổ ra là con em ăn xả láng đi đau bụng đi phải ăn từng tí một ừ khỏe quá nhỉ đưa đây cho bố để bố lấy cho lấy cho em đi làm một miếng nha đây lấy uh, cho uh, em cắt một miếng nha ừ đây đường bốn năm phải rồi cho em siro thế ý của chị mẫn là hôm nay là chúng ta chỉ ăn đến đây thôi nha yeah, cất đi mai lại ăn tiếp để chị mẫn còn xuống cưới đúng không đây đây con cầm đấy con tự nắp vào hả được ok trẻ vẫn giỏi quá nhỉ mấy đứa hoan hô chỉ một trời vẫn đi quá giỏi cho các em nó miếng nhé nhé em kẹo quá này, cho em pila một miếng này con kép không được hư nào con lại nhấc ra để bố mẹ lấy cho em một miếng cho em kép một miếng này rồi chị tớ vẫn lại úp vào lại lấy ra để bố lại lấy cho em siro một miếng đúng rồi đây nhá đây là chị trợ bắn xoa đấy nghe chưa đấy mới đúng ý của chị trợ bắn nhưng mà cái nắp này sao nó dính cái gì nó bẩn thế nhỉ nước chè của bố nó đổ vào à cho em pila một miếng nhá ừ chị đấy chị trợ bắn cho em pila nhá ừ cho em két nhá cho em két một miếng cho em két một miếng được không không cho hả à? ừ để cô lấy nhá thì em két một tiếng hoan hô em két đã hoan hô chị đoán chưa ạ à, chưa đi cho em siro nhé được không cho em siro một miếng nhé được không em siro ạ à, chị chọn bắn chưa ạ à, đi rồi chị chọn bắn cho ok ngoài wow, lát nhỉ chỗ của thì nào ám ảnh nhìn ba bác mạnh quá để tin tưởng anh nhá ok xin chào tất cả mọi người nhá à, cho quay uh, cho mọi người uh, ngắm uh, bọn cún một tí à, ngày hôm nay nó mưa gió thành ra là uh, định hôm nay là dự định là mấy ngày rồi bây giờ không có video thì hôm nay dự định là sang bên trại là quay đoạn video nhưng nó lại mưa thế thôi rồi quay tôi còn mấy miếng cho các em ăn nốt cái con nhé nhé đi để dành miếng này cho em này nè. miếng này cho em này để vẫn cầm một miếng cho em siro đi này cho em siro ăn hổ bố con cầm đấy cho em siro cho em siro hổ bố đi đưa em siro vẫn đi á bố cho hả đây cho em cái này. cho em siro này cho em pila này rồi ok chờ một tí nha, yên đi nha thế em pila lên trên ghế ngồi đi siro ngồi xích vào nào pila lên đây siro ngồi thế thì pila lên làm sao pila lên ghế đi thế còn két lên à lên thì lên hẳn lên hẳn trên ngồi nhanh không thể ở dưới nào làm sao để cho con pila nó lên trên đây một tí chứ nào két lùi lại két cái này đuôi lại ừ em vẫn còn đang thì sẽ khóa chứ cái gì lấy một miếng cho em pila đi lấy một miếng cho em pila cái hộp chibi này nó có rất nhiều tác dụng sau khi dùng hết ừ. ok úi dồi không úp bên đầu ừ. đi ok xong rồi đi nha khi cho em pila một miếng cuối cùng này cho em pila một miếng cuối cùng này ok rồi cho em siro một miếng rồi rồi vô bế đi đây cho em ghép một miếng này rồi đi rồi vẫn nóng rồi ok à, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo con cầm đi con ôm đi đây con ôm hộp đi con ôm hộp ôm hộp ôm hộp ôm hộp vào đi cất đi ôm hộp để ra cái cất đi cho các em cún ăn